Thường những ai thích khoe khoang những gì mình không có thì là những kẻ bất tài, những kẻ vô dụng và có thể đấy là những kẻ lừa đảo, họ lừa đảo lòng tin của người khác. Nếu một chính quyền mà cũng chỉ khoe khoang như thế thì đất nước không bao giờ vươn lên được, mà ngược lại còn bị thế giới bỏ ngày một xa. Nhìn lại đất nước Việt Nam thì thấy Đảng Cộng sản lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ, truyền thổi phồng những thành tựu của cá nhân và tập thể mục đích là để đánh lừa toàn dân rằng Việt Nam vẫn đang rất tốt đẹp, nhưng thực ra Việt Nam đang rất tệ hại. Người nghèo làm quần quật mà không đủ sống, đời sống chỉ vây quanh miếng ăn mà không còn có thứ gì khác cả. Lời nguyền được mùa mất giá mà chính phủ giải hoài không xong. Nếu một nhà lãnh đạo đất nước mà chỉ thích khoe khoang, không chịu thừa nhận yếu kém, thừa nhận khuyết điểm không thừa nhận thất bại thì rất là nguy hiểm. Kẻ rốt mà giấu rốt thì không bao giờ lĩnh hội được giá trị của tri thức. Làm không được mà giấu khả năng thì lãnh đạo ấy sẽ là một kẻ phá hoại, chứ không phải là người xây dựng. Ông Phạm Minh Chính dường như là một mẫu người như vậy. Điều hành kinh tế của đất nước là một vấn đề rất lớn. Nếu làm thủ tướng mà chỉ biết đi nơi này nơi khác, khoác lác về những thành tiệu này nọ, thì liệu ông Phạm Minh Chính làm được gì đây? Thủ tướng là người nắm quyền lực nhà nước trong tay, đấy chính là thanh gươm mà nhà nước này đã trao cho ông. Ông Thủ tướng cần dùng thanh gươm đấy để mà giải quyết những khó khăn của đất nước. Đó là điều mà người dân đang cần. Qua nửa nhiệm kỳ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm được gì cho nền kinh tế là câu hỏi đặt ra. Là tỷ lệ tăng trưởng 8% phải không? Không, Điều mà Thủ tướng làm là một nền kinh tế với hàng loạt doanh nghiệp lớn đã bị gục ngã. Các đại gia bất động sản bị bắt vào tù, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều đói vốn. Hệ thống ngân hàng ngắc ngoài với bốn ngân hàng trụ không nổi nên đã bị chuyển vào giao dịch bắt buộc. Đó là Đông Á Bằng, CB Bằng, Ocean bằng và JP bằng. Lời chém gió của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Con số thống kê được công bố lạm phát từ năm 2022 dưới 4%, thế nhưng người dân phải chịu đựng sự trượt giá của hầu hết các mặt hàng từ 20% và thậm chí còn hơn nữa, làm người dân hết sức khốn đốn, rồi đến an ninh năng lượng. Chỉ trong khoảng có 5 tháng gần đây, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để xảy ra hai lần thiếu hụt xăng dầu, làm hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào ngày 24 tháng 4, trang thông tin chính phủ cho biết thành tựu nông nghiệp của Việt Nam truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nước. Đấy là câu chém gió của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở của chính phủ khi ông tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp các nước dự hội nghị toàn cầu lần thứ tư về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bao trùm trong bối cảnh khủng hoảng mới. Vị trí của ngành nông nghiệp của Việt Nam đang đứng ở đâu Chắc không ai biết, nông nghiệp thì manh mún, thiếu quy hoạch, thiếu khoa học công nghệ. Người nông dân quanh năm gặp phải cảnh được mùa thì rớt giá, mất mùa lại mới được giá. Sản phẩm nông nghiệp thì cứ dư lượng hóa chất của thuốc bảo vệ thực vật lúc nào cũng cao ngất ngửa. Hàng nông sản trong nước thì bị bóp chết, thị trường nông sản bị nông sản Trung Quốc chiếm mất. Rất nhiều lần người nông dân sản xuất ra sản phẩm mà không thể bán được phải cầu cứu xã hội giải cứu mua dùm họ. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dòi chém gió hơn là điều hành. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang cần ông Thủ tướng ra tay giải quyết những khó khăn cố hữu, chứ không cần ông chém gió trước bạn bè quốc tế. Tại Việt Nam, người giàu đang bỏ đi rất nhiều tiền ra mua nông sản sạch nhập khẩu, bởi hàng nông sản Việt Nam dù được dán mác sạch thì người ta vẫn không tin tưởng nó.